thì à, một số cái ngân hàng hoặc là các sắt thì nó bị tình trạng là nó à, khi mà cải gian nó vào thì nó khò đốt cái cái à, cái sắt hoặc là cái trạm ATM để mà nó phá cái cánh cửa nó lấy tiền thì hiện nay bên công ty Nano đã nhập về một cái sản phẩm rất là hữu ích cho các cái bộ báo động là đây là thiết bị báo nhiệt mã của nó là TH70 thì hiện nay à, mình sẽ quay phim để cho anh em kỹ thuật à, kết nối vào cái trung tâm báo động Picotech hoặc là Karasan để chúng ta coi thử là nó hoạt động như thế nào nguyên tắc hoạt động của cái TH70 này là nó dựa trên cái nhiệt độ gia tăng tức là khi mà có cái việc đốt hoặc là kho cái chạm ATM á thì nhiệt độ nó tăng dần lên và khi nó đạt qua cái ngưỡng 70 độ C thì nó sẽ báo do đó là cái mã của nó là TH70 bây giờ là kỹ thuật nano sẽ đấu vào cho các bạn à, thấy ha cái này là mặc định của nó là thường đóng nha các bạn thường đóng đó lưu ý nha tức là thường đóng khi nào nó nóng thì nó mới mở ra đúng không dạ. nó hở ra cái cái giống như ở trong đó nó có có một cái rờ le nhiệt như vậy á nó mở ra đây thì bây giờ chúng ta sẽ quay chúng ta sẽ lấy cái kẹp à, mỏ 6 ha chúng ta sẽ kẹp hai cái cực của cái à, đó cái cái, cái th 70 chúng ta thấy à, nha hai cái cực của nó ha đó đây phóng to lên đó nó rất là đơn giản thôi rồi một dạ. đầu thì chúng ta sẽ đấu vào trong cái này thì bây giờ phải mở ra đó cái chân này là chân nào à, bạn à, dạ mình có chân giòn và gen đây rồi rồi, rồi. chân giòn là chân vùng chân gen đây là mát rồi rồi đấu thường thường đóng là mình sẽ mở chân một con cả ngay à. giòn tức là chúng ta sẽ có một con điện trở điện trở này là mấy ký đúng không yeah. Dạ. À, mình không nhớ tức là điện trở này nó luôn luôn đi kèm theo luôn, đi kèm theo bộ do đó là các bạn cũng không có quan tâm nhiều là nó nó, nó là điện trở gì bao nhiêu ký vì nó luôn luôn có sẵn nhưng mà chắc chắn là là anh em mà dân điện tử thì nhìn con điện trở sẽ đọc được nhìn cái mã vạch của nó sẽ biết được ha cái màu có trên con điện trở và chúng ta đấu vào nhớ là ừ. là cái à, màu đỏ là do do chân zon và màu đen là do chân mát tức là chân à, cái này, rau á này nó không không cần luôn không hả? không cần đánh sau hai dây về đấu vô một chân vô do một chân vô con điện trở à vậy hả nhưng mà điện trở rồi mới xuống mát chứ đúng không tức là dạ, con điện trở luôn rồi. luôn là để ở chân à, rau á tức dạ. là lên là đe á thì cái nguyên tắc là lúc nào cũng vậy mà và ở đây thì mình cũng lưu ý là cái bộ PC 8000 GTM này luôn luôn phía sau nó cũng có một cái hướng dẫn là cách gài sim nha các bạn đó, đây là cái mà cái là cái điểm mà hỗ trợ kỹ thuật tốt rất là tốt của bộ 8000 ha để anh em biết cách gài cái sim vào sao cho nó không bị ờ, lỗi rồi thì bây giờ chúng ta đã đấu vào rồi các anh em lưu ý nha có hai cổng đó là cổng zone và cổng GND ha và cái cổng cổng brown cổng mát á, thì chúng ta sẽ gắn vào một con điện trở rồi ok rồi còn cái đầu bên kia thì các bạn thấy ha đây đây là cái đầu à, của có cái cái à, bộ à, bảo nhiệt TH70 ha rồi rồi chúng ta tạm thời là gắn như vậy đi ha rồi xong rồi chúng ta sẽ quay cái bộ báo động ngược lên để chúng ta thấy được cái màn hình của nó đây bộ báo động nó mã của nó là BC 8000 GSM nha BCA 8000 em và luôn luôn các anh chị lưu ý là nó có số email cũng như là bên cạnh đó là có cái tem chống giả của Bộ Công an các bạn thấy ha đó rồi ok rồi chúng ta lật ngược thì để làm giống như là bọn trộm cũng sử dụng tức là chúng dùng những cái loại kho nhưng mà thực ra nó không thể dùng cái kho nhiệt đâu mà dùng cái kho lửa luôn nhưng mà cái nào cũng vậy thì nó sẽ gây một cái tác động là nhiệt độ nó sẽ tăng dần lên cái à, cái khò mà đèn khò của bọn bọn trộm mà nó làm cho mấy cái trạm ATM hoặc là két sắt thì đương nhiên nó sẽ làm cái nhiệt độ nó nó nhanh cao lên và nó sẽ báo nhiều hơn thôi báo nhanh hơn thôi ha rồi chúng ta sẽ à, khò rồi khò thử coi ha và trước trước khi khò thì nhớ là chúng ta phải à, bật on cái bộ báo động lên để mà thấy được ha ok thì bắt đầu chúng ta bắt đầu khò nha rồi ok bật máy khò lên thôi nếu muốn mau nữa thì lấy khò quẹt đốt cũng được nhưng mà chúng ta có sẵn cái máy khò chúng ta khò luôn à, là thấy nóng là nó báo liền thấy không tức là khi mà nhiệt độ cái này nó tăng lên trên 70 độ C thì cái trung tâm báo động nó sẽ báo khi bấm tắt cái báo động à, thì nó báo rồi các bạn thấy nó báo và đồng thời khi mà cái này nó báo á, thì nó sẽ gửi cái tin nhắn và thứ hai là nó gọi điện thoại cho cái cơ quan chủ quản tức là chúng ta hình dung là khi mà kẻ gian nó bắt đầu nó khò nó đốt những cái thiết bị à, trong cái cái, cái trạm ATM á thì cái cái à, cái này nó sẽ báo về trung tâm và trung tâm nó sẽ gọi điện nó báo cho cơ quan chủ quản và chúng ta lưu ý là cái đầu này nó bằng kim loại là để nó tiếp xúc với lại cái cánh cửa hoặc là những cái nơi mà có kim loại đúng không yeah. Dạ. để cho khi mà đốt nóng thì cái này nóng dạ, nó mới dạ. truyền nhiệt vào chứ không phải là kẻ gian nó đốt ngay cái này nha các bạn mà có thể là mình chúng ta gắn ngay cái cánh cửa bằng sắt của cái cát sắt hoặc là của à, cái à, cái tủ ATM chẳng hạn như vậy thì là cái này nó sẽ là nó nó nó nó, nó truyền nhiệt vào đó, cái này bằng kim loại này lưu ý cái này bằng kim loại À, đơn giản như vậy thôi thì à, nếu mà anh em có cần à, quan tâm muốn hỏi thêm về kỹ thuật thì có thể là gọi điện thoại số là 090 1186173 hoặc là gọi ngay cái hot hotline hotline của phòng kỹ thuật là 0933 664402 và cũng lưu ý luôn là cái 0933 664402 này là vừa là hotline phòng kỹ thuật và vừa là cái số Zalo luôn do đó là nhiều anh em kỹ thuật nếu mà đang thi công ở công trình mà bị vướng mắc cái gì đó thì có thể là quay phim và gửi ngay qua cái số Zalo là 0933664402 để mà anh em kỹ thuật của Nano có thể là hỗ trợ kịp thời, có thể là hỗ trợ sau khi xem phim hoặc là có thể là quay video trực tuyến luôn đúng không? Và anh em hỗ trợ từ xa luôn. Rất là tiện lợi luôn. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi. Cái yeah. Dạ. Rồi ok.